nguyên liệu của mình gồm có là trứng trứng rồi à, bột năng nước cốt dừa đường bột gạo hành à, hành hành thì tạo ra một cái à, tạo cái mùi thơm nha cô chú tạo mùi thơm thì đối với hành này thì cũng có à, cô chú không thích nhưng mà cũng có cô chú là thích hành bỏ hành rồi mè đó thì cái nguyên liệu để mình tạo thơm như vậy đó thì có gồm có mè và hành thì trước tiên á là trứng trứng thì mình có là ờ, bảy 7 quả trứng nha bảy quả trứng thì mình làm là bảy bảy trứng vịt nè hoặc là trứng gà cũng được nha cô chú bột năng thì mình có là 600g ờ, bột năng nha 600g bột năng à, bột gạo thì mình có 1 kg bột gạo nhưng mà mình làm á là 400g bột gạo nha đó mình sẽ lấy ra 400g bột gạo thì đây là bột gạo nè đó mình lấy ra 400g thôi nha rồi nước cốt dừa thì mình có là 1 lít 2 đó 1 lít 2 nước cốt dừa thì cô chú dùng một trái dừa đi cô chú dắt ra lấy ra một à, lít 2 nước cốt dừa và 600g đường đó 600g đường cát trắng nha và dụng cụ à, để mình nướng bánh thì gồm có là cái khuôn khuôn nướng bánh thì mình có chia sẻ đến à, cô chú rất là nhiều cái mẫu khuôn để làm bánh kẹp cuốn rồi rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm món bánh kẹp cuốn mà cô chú anh chị cùng theo dõi nha trước tiên là mình sẽ đập trứng ra để mình làm món bánh kẹp cuốn này rồi trước tiên là mình à, đánh trứng thì à, mình dùng là 7 quả trứng 7 quả trứng vịt nha hoặc là trứng gà cũng được đó cô chú thì mình lấy ra 7 quả trứng nè để mình đánh tan cái trứng này ra nè trong đỏ trong trắng cô chú lấy hết luôn nha rồi trứng mình đánh à, lấy ra xong và tiếp theo mình sẽ đánh cái à, trứng này cho nó tan ra thì cô chú dùng máy cô chú đánh ra nha tiếp theo mình cho đường cát vào thì à, 600g à, đường cát nha cô chú ở đây là mình sử dụng đường cát trắng rồi mình đánh tan cái đường cát này ra nè rồi mình đánh cho tan đường ra thôi nha cô chú mình chứ mình đừng có đánh cho nó dậy trắng lên nha đánh vừa dậy thôi cái, cái trứng cái đường nó còn màu vàng nè đó như vậy là mình đã à, pha đường đánh trứng nó tan rồi tiếp theo là mình pha bột nha rồi mình sẽ lấy ra là 400g một gạo nha đó rồi mình cho vào 400g bột gạo nha cô chú cho nước cốt dừa từ từ để mình à, đánh tan cái một gạo này ra nè đó mình để vô từ từ thôi nếu mà lỏng thì mình bớt cái lượng nước cốt dừa lại rồi mình cho lượng nước cốt dừa còn lại vào trong cái bột luôn nha mình cho thêm một ít nữa đi đó để mình quậy cho nó tan ra cái bọc gạo này ra trong đoạn ờ, chọn bột gạo này á, mình là ờ, phải chọn riêng ra mới được rồi ờ, mình chọn chung với trứng thì nó không tan ra đâu đó chú thấy nó tan mịn ra ha rồi tiếp theo á, là mình chọn bột năng nha cô chú thì à, bột năng á, là mình trộn chung vô bột nhạo luôn cũng được hoặc là cô chú trộn à, chung với trứng nha rồi mình cho nước cốt dừa còn lại vào trong à, trứng đó tới đây à, nếu mà mình trộn ga mịn ga tan xong mình bỏ vô trứng mà nó còn hơi đặc thì mình cho một ít nước vào trong trong bọt trứng nha mình để một ít nước lọc nữa cho nó lỏng bột ra bột à, năng với bột gạo mình trộn nó à, tan ra nè nó bệnh ra nè à, tiếp theo á, là mình trộn à, chung với trứng nè rồi mình lấy hết cái lượng bột gạo bột năng này nha mình trộn chung với trứng thì mình à, lấy cái lượng trứng á, mình xớt qua bột rồi mình à, đảo lên nha thì tới à, công đoạn này á nếu mà còn đặc á, thì cô chú à, tiếp tục cho thêm một ít nước nữa nha hoặc nước cốt dừa vô nữa có nước cốt dừa thì cô chú cho thêm vô càng tốt nha đó rồi mình trộn cho nó lỏng ra bọt này còn đặc nè mình cho thêm một ít nước nữa của chú nó còn hơi đặc thì à, mình cho vô một ít nước nữa nha mình cho thêm một ít nữa thôi đó mình quậy cho nó lỏng nha. rồi như vậy là bột của mình à, đổ bánh được rồi đó cô chú và tiếp theo là mình sẽ trộn mè với hành nha để à, cho nó có mùi thơm mình múc ra một nửa bột một nửa thì mình để hành một nửa thì mình để mè đó mình múc ra riêng ra cô chú nào thích ăn hành đó, thì mình bỏ vô nha còn không thích thì mình bỏ mè không cũng được nha mè thì nó thơm hành cũng thơm luôn có hành này thì nó cũng thơm lắm rồi mình chọn mè vô luôn nè mình cho mè rồi như vậy là công bò công công đoạn mình à, trồng bột đã xong và tiếp theo đó là mình nướng bánh nha mình để cho cái khuôn cho thật là nóng lên nha cô chú đó mình để cho nóng lên hai mặt thì à, đối với món bánh này thì dụng cụ nào thì mình làm cũng vẫn được thôi cô chú có khuôn thao thì cô chú à, dùng khuôn thao của chú làm nha còn không có thì cô chú có thể dùng khuôn dày khuôn dày mà mình chia sẻ đến cô chú rồi đó nướng bánh cũng rất là đẹp rồi tiếp theo là mình à, thoa dầu vô khuôn nha thì à, mình thoa, thoa cho đều khuôn đối với bánh này thì mình thoa chỉ một lần thôi nha cô chú tất cả các khuôn khuôn nào cũng vậy mình làm bánh kẹp tại vì là trong cái bột mình đó nó có à, dầu rồi có dầu dừa đó mình cho nước cốt dừa rồi thì nó có dầu đó mình chuẩn bị để mình đổ bánh nha thì à, về cách làm bánh này á, mình có nhiều cách để mình làm mình cuốn cũng được hoặc là mình xếp cũng được nha rồi mình cho cái bánh đầu tiên vào khuôn thuôn bọc dừa thôi cô chú mình à, nước bánh này á, thì à, bột dư nó cũng phải à, ra ngoài rồi nó phải chảy ra nếu mà mình để à, ít bọt chút xíu thì nó hạn chế được cái bọt chảy ra ngoài ha bọt dư rồi tiếp theo là mình lấy à, bánh ga để mình à, xếp nha đó thì à, cách xếp á, thì mình xếp lại làm tư nha hoặc là cô chú có thể cuốn lại đó mình xếp lại thì cũng rất là dễ nè đó mình dùng cái dao mình ấn mình để lên để lên cho nó cho nó đè cái bánh này xuống đó cái bánh này rất là bóng luôn rồi rất là giòn luôn rồi giờ mình đổ cái khác thì à, cách pha bọt là mình chia sẻ rồi giờ mình làm cái khác dùng một lượng bọt dừa thôi để cho cái khuôn cho nó thẳng nha Đó, bọt nó dư nó, nó bị tràn ra thì cho à, cái khuôn nó mình để xuống nó ép nó nó tràn bọt ra đó thì mình cắt cái, cái bọt dư này ra nè mình cắt cái bọt dư này ra đi mình chia sẻ đến cô chú rất nhiều video rồi thì cô chú có thể áp dụng theo làm nha đó đây là thành phẩm của mình ha thì cô chú thấy mình nướng cũng ờ, rất là nhiều bánh và cái bánh cũng rất là đều màu nha thì món bánh kẹp cuốn này á, đặc biệt của nó là giòn nha giòn và xốp thì món bánh kẹp cuốn này mình dùng để mình ăn vặt nè rồi ăn uống nước trà nhâm nhi uống nước trà đó thì hy vọng rằng à,